cánh trời một mình trôi với đêm lẻ loi vì anh yêu mãi đến quên cả chính yêu anh không nghĩ suy chẳng thoáng tính gì không chờ ai biết tôi ngày mai lang thang trên đường xa 等待。